Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi ờ, muốn gửi đến anh em cái bộ sản phẩm để chơi bầu cua bịp hoàn toàn không tang Đây là một cái bộ sản phẩm để chơi bầu cua 2019 mới nhất hiện nay Như anh em đã biết đấy, cái miếng dán bầu cua Khi mình ờ, áp dụng mình ờ, chơi bầu cua bịp, đánh bầu cua Ở những cái sòng bầu cua thì rất là hiệu quả Và hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái sản phẩm mới nhất để chơi bầu cua 2019 Đó là bộ sản phẩm nón quét để chơi bầu cua khi anh em ờ, đến những cái sòng người ta anh em chỉ cần đội một cái nón vào như này thôi hoàn toàn bình thường nó rất là đẹp nhé và mà khi mình đội cái nón này vào ờ, kết hợp với lại một miếng cái ờ, miếng dán đây nó là cái miếng dán bầu cua này Đó. đây là ba miếng dán tôi đã để sẵn ở đây thì đến xong bầu cua của người ta anh em chỉ cần dán vào cái hột bầu cua ấy đó là hộp bầu cua người ta thì tôi đảm bảo anh em là chiến thắng 100 phần trăm khi anh em đến sòng bầu cua người ta anh em chỉ cần lấy cái miếng dán này bây giờ tôi sẽ dán thử vào ba con bầu nhé thì khi lên ba con bầu nó sẽ báo cho chúng ta biết đây. cách thao tác sử dụng anh em chỉ cần lấy một cái tâm như này đó, anh em cạy này ra đó gắn vâng, đây rất là đơn giản này ở đây nó có một cái lớp keo rồi nên không bao giờ sẽ rơi ra ngoài được nó rơi tay rồi thế này xong tiếp theo cái này nhé tôi dán vào ba con bầu luôn nhé rất là đơn giản đúng không anh khi mình dán vào đó thì lên mặt bầu và mặt cua nó sẽ báo cho chúng ta biết đây là một cái nón này còn đây là một cái bộ báo dung bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái sự hiệu quả của cái bộ uh, bầu cua này đây là một cái cách chơi bầu cua đánh bầu cua bịp mới nhất 2019 hiện nay bây giờ tôi sẽ bật cái công tắc lên khi cái công ờ, cái máy báo rung này để ở đây nó sẽ rung rất mạnh đó, đó cái nguyên tắc hoạt động của máy là khi máy bật lên là nó sẽ rung rồi nhiều anh em này cứ thấy máy rung là sợ lại loạn lên là không đánh được với lại bảo nhịp nào cũng rung nhưng mà thực tế ra là cái máy này nó để đây và khi bật công tắc lên là nó đã rung rồi bây giờ khi mình tôi sẽ thử cho anh em xem nhé có là khi nào lên bầu và lên cua nó sẽ rung theo một nhịp khác còn à, nó lên những ờ, con khác mà khác ví dụ cá à, gà nai tôm thì nó sẽ rung theo một cái nhịp khác bây giờ tôi sẽ sóc thử cho anh em xem nhé Đó, như máy bây giờ máy rung liên tục này Đó, anh em thấy không máy rung liên tục nhé có nghĩa là có con bầu này. đó có một bầu anh em nhé một bầu một cua một tôm này như bây giờ máy nó rung theo nhịp ngắt quãng có là không rung liên tục rung ngắt quãng nó thỉnh thoảng nó rung một cái thôi đó chứ nó không rung như liên tục như nhịp trước như tiếng này chúng ta bỏ có thể à, có nghĩa là không có bầu tôi mở thử nhé. đó hoàn toàn không có bầu anh em nhé có cua có hai con tôm và một con gà khi nào có bầu lên nó sẽ rung liên tục thì chúng ta sẽ đánh bầu đó anh em nhìn nhé máy rung liên tục nhé rung liên tục có nghĩa là có bầu 100% có bầu đó dù máy vẫn rung liên tục anh em nhé đây có bầu 100% luôn đó một bầu một cá một gà rất là chính xác không ạ như bây giờ máy vẫn rung liên tục anh em này có nghĩa là vẫn có bầu nhá, anh em có thể đánh bầu và cua hai mặt đối diện nhau đó một bầu đúng không nhá một bầu một tôm à, một bầu một nai một gà nhá, rất là chính xác rất là hiệu quả luôn cái nhịp đầu rung anh em cứ bỏ đi không sao cả như bây giờ máy nó rung ngắt quãng này nó không rung liên tục đó. thỉnh thoảng nó rung một cái đó thì anh em có thể để anh em đánh hên xui hoặc là không đánh như tiếng này là chắc chắn là không có bầu chị xác không nhá không có bầu nhá chỉ có một cá một tôm và một gà nhé đó bây giờ máy rung liên tục anh em nhé máy rung liên tục đó rung liên tục rung liên tục có nghĩa là gì rung liên tục có nghĩa là có bầu có cá à xin lỗi là có bầu tôi sẽ đặt vào cửa bầu có một bầu một tôm và một nai tiếp tục anh em muốn sốc mạnh hay sốc nhẹ cũng thế như thế này máy vẫn không rung có nghĩa là không có bầu đúng không ạ không có bầu anh em một tôm một gà và một cua anh em muốn sốc mạnh hay sốc nhẹ thế như sốc như này Đó, muốn sốc như thế cũng được không sao cả bây giờ máy rung liên tục rồi rung liên tục có nghĩa là có bầu nhé 100% có bầu luôn này đó hai con bầu liền nha hai bầu và một gà anh em nha rất là chính xác luôn hai bầu một gà đó là vừa hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái bộ sản phẩm miếng dán bầu cua để chơi bầu cua bịp <clears throat> khi anh em uh, sử dụng ấy thì đây nó có một cái công tắc này để tôi khi tôi để ở đây nó sẽ rung như thế bởi vì nó tiếp xúc với lại cái đĩa này thì tất nhiên nó sẽ rung mạnh còn khi anh em cầm này anh em để vào tay hoặc là dán vào trong người để bất kỳ chỗ nào bộ phận nào trên cơ thể cũng được nó sẽ không rung Ờ, mạnh như thế này có là thì lúc đó ấy, thì nó sẽ bám vào mình để ở, ở những bộ phận khác ví dụ như là túi quần này hoặc là mình bó vào chân đùi các thứ tất cả mọi bộ phận trên cơ thể người là chúng nó có thể dung cho chúng ta biết đây là một cái cách chơi bầu cua đánh bầu cua rất là hiệu quả và hot nhất hiện 2019 hiện nay anh em nào có nhu cầu tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đây là một cái bộ sản phẩm nón quét để chơi bầu cua bịp hoàn toàn không tang anh em có thể đến sông ờ, bầu cua của người ta để mình dán vào uh, sân ờ, dán vào cái cái uh, hột bầu cua của người ta và anh em là thế là anh em chơi được cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em